khối 1 chúng ta tìm hiểu thứ nhất đó là các bài toán liên quan đến thiết diện đối với hình nón à, thì thứ nhất này về phần à, đầu tiên chúng ta tìm hiểu về thiết diện qua trục thiết diện qua trục của cái hình nón đó là các tam giác cân đấy chúng ta có hình ảnh như sau đây hình nón đây đỉnh là ô đây đường tròn đáy đây đúng không thiết diện qua trục OHOI đây là trục đúng không nhỉ thì thiết diện qua trục này nó sẽ là tam giác OAB. Tam giác này là tam giác cân tạo uh, hai đường sinh OAOB sẽ chính là hai cạnh của tam giác. Uh, còn cạnh đáy chính là đường kính đúng không? Đấy cạnh đáy chính là đường kính của đường tròn đáy. Đấy. Còn chiều cao của cái cái cái thiết diện này, chiều cao của tam giác OAB cũng chính là chiều cao của cái cái khối nón. Rồi. Sang loại thứ hai đó là thiết diện qua đỉnh. Thiết diện qua đỉnh cũng là các tam giác cân mà có hai cạnh bên là hai đường sinh của hình nón. Đây, đây là hình ảnh các thiết diện. Thiết diện này là thiết diện qua đỉnh. O sẽ là đỉnh, còn AB sẽ là một dây cung của đường tròn. Tam giác OAB sẽ là tam giác cân, hai cạnh OA bằng OB. Đấy, tam giác này là đây là hai cạnh này đều là hai đường sinh. Đấy. À, phần thứ ba đó là thiết diện vuông góc với trục. Thiết diện vuông góc với trục sẽ là các hình tròn. Đấy đây là các đường tròn này em thấy, thấy chưa các đường tròn này sẽ song song với lại đường tròn đáy và uh, đỉnh uh, và tâm của cái đường tròn này tâm đường tròn chính là nằm trên cái cái trục của hình nón như vậy là chúng ta đã tìm hiểu các uh, thiết diện sinh ra bởi cái uh, mặt phẳng đối với cái hình nón chúng ta bây giờ cùng sau cùng nhau tìm hiểu một cái trường hợp đặc biệt nữa đó là một cái hình mà sinh ra bởi cái hình nón đó chính là hình nón cụt chúng ta cùng tìm hiểu hình nón cụt thì có các thiết diện có khác gì đối với hình nón hay không Đấy. phần thứ tư là chúng ta tìm hiểu đây là cái hình ảnh của một cái hình nón cụt hình nón cụt là hình được sinh ra mà khi ta cắt cái hình nón ban đầu bởi một mặt phẳng song song với đáy khi đó chúng ta thấy này hình nón cụt nó có bây giờ nó thành hai đáy đáy dưới là cái hình tròn của cái hình nón ban đầu còn đáy trên được sinh ra bởi cái mặt phẳng cắt cái hình nón Đấy còn chiều cao đấy đây là chiều cao của hình nón cụt chiều cao đó thì chính là khoảng cách giữa hai đáy còn đường sinh bên này l l nó không như ban đầu nữa mà nó bị cắt ra bởi cái hình cái một cái mặt phẳng rồi do vậy l nó sẽ từ là cái từ cái đoạn này thôi em hình dung chưa đấy và đường tròn à, đáy lớn đường tròn lớn là r lớn đường tròn nhỏ có bán kính là r nhỏ thì uh, chúng ta chú ý này cái phần mặt phẳng nằm trong hình nón đó là hình tròn còn nếu mà hình cái phần ấy đây là cái khoảng không gian mà giữa hai cái hình tròn và và